quy bỏ em ngồi xuống quy bỏ em ngồi xuống nó bỏ em ngồi xuống Anh hỏi, à, hỏi 没打了。 Bên trên trên biểu diễn là hương đá của chúng tôi sân chống nước tên FL. Đấy. Cho nên mình biết là hương đá của chúng tôi đẹp. Tuy nhiên là cái hương đá hay trà phải là rất nhiều lời chào đến tất cả quý khán giả có mặt tại đây ngày hôm nay. Kính chúc quý khách có một buổi tham quan đầy thú vị và vui vẻ tại Thủy Dương. trên phía mặt có độ sâu lên 4 mét và không giúp chúng đến gần bờ chở những đất liền. Hiện đại đang là đủ chứa nước điểm trong và lớn nhất tính đến hiện đại tại Việt Nam. chủ đề này để thực hiện những động tác ứng dụng về cồn cờ mắt chứa rất nhiều là sự vật như cồn cờ và nhiều lực xung quanh và không cần dùng đến các dụng cụ hỗ trợ phức tạp nào không cần phải giỏi được không ạ chẳng có phải là xe Wow. Vì nó ở trên cá bên lộn này. Vâng, để có thể thực hiện những động tác cùng với hợp nào lộn hai sâu và mở đều sâu hơn đúng hết. Các thông thường dùng đến thanh khí và ống thở. Các bạn khuyên cáo của chúng tôi đã phải trải qua khói liệt kéo dài, các phải khu vực điều chỉnh. Để có thể lắng vào những đường nước luôn được duy trì ở nhiệt độ 25 đến 26 độ sâu đảm bảo các loại sinh vật vô cùng to lớn đến từ khắp các đại dương trên thế giới. Vâng, và thông báo của chúng tôi đang bày tỏ tình cảm với yêu mến của mình cũng như sự chào đón với khách và đối với thủ cung Pazuki có được phép tới thăm bằng dưới nước nhà nhà luôn. Nâng thỏ thì các bạn cùng cả lưu ý điều gì thì các bạn cùng cả đưa xin cảm ơn quý khách vào lúc 11 giờ, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 20 giờ. Quý khách hãy ghi nhớ các không giờ biểu diễn để trong chuyến tham quan tiếp theo sẽ không bị bỏ lỡ số yếu tố hấp nào tại thực cung. nước quý khách thân dành những cái nơi đây để lấy lại tình cảm yêu quý của ta thiên nói đã không ạ xin cảm ơn quý khách Xin cảm ơn hai là cô giáo và cùng xinh Xin lỗi quý ngay các tên lại trong giữa và cùng cảm nhận với hai dân tộc đặc của chúng tôi. Đó chính là nàng tên đá trên cả hai tràng hỏi thử ngược. Nhân vật chỉ bước ra từ trong câu chuyện cổ tích